Con bảo cụ Cụ, cụ đấy Tôi Dắt tao ra hiện trường Mình Ơ kìa Cụ không đi thì còn ngồi đấy à Tôi đấy gì nữa Cụ không đi thì cụ từ chức đi Con sẽ ký quyết định cho cụ luôn vào ngay Nhá, cái bút của tao đâu rồi Mày đưa tao cái bút, cái bút của tao đâu Đưa, đưa bút đi, tao gạch tên cụ đi ngay Nhá. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, anh khỏi bút ra Tôi đi được chưa